Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thịnh phát của mình ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang có mặt tại dự án Các Tường Phú Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Và ngày hôm nay mình muốn review cho cả nhà tổng quan dự án Các Tường Phú Hưng. Đây là một trong những dự án trọng điểm cũng như là những dự án đẹp nhất mà mình từng được biết đến tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lời đầu tiên, Toàn Thịnh Phát xin chúc cho tất cả các anh chị, các cô chú và tất cả những khách hàng đang xem video có những ngày chống dịch thật sự là vui vẻ và tràn đầy năng lượng để vượt qua đại dịch Covid 2021 này nha cả nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về dự án các tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài ạ. Dự án các tường Phú Hưng sở hữu vị trí đất địa ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam. Tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 14, con đường huyết mạch Bắc Nam từ khu đô thị Phước Hộp, Cánh Vang các trường phú hưng dễ dàng di chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh thông qua hệ thống hạ tầng giao thông xuyên suốt như đường quốc lộ 14, đường quốc lộ 13, đường DT741, đường DT752, đường DT753, đường DT754, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Với vị trí trung tâm đất địa, cư dân nơi đây chỉ mất chưa đến 5 phút đã đến trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước, ngân hàng, siêu thị, chợ truyền thống, trường học các cấp, bệnh viện, quảng trường, công viên và các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp khác. Ngoài ra, cư dân còn có thể kết nối đến trường trung học cơ sở Tiến Hưng, trường mầm non Hoa Sen, bệnh viện đa khoa Hoàng Mỹ, Ủy ban nhân dân xã Tiến Hưng, bến xe Thành Công, chợ Đồng Xoài, cao đẳng y tế Bình Phước, cao đẳng sư phạm Bình Phước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, học tập. Tổng diện tích dự án các trường Phú Hưng rộng khoảng 92,7 hectare mật độ xây dựng ước tính 52%, 48% là công viên cây xanh, cảnh vàng và các công trình công cộng phục vụ cư dân. Khu đô thị Phước Hợp, cảnh vàng các phường Phú Hưng được chia làm 4 khu, khu phố thương mại Hưng Ngân Phát, khu phố thương mại Hưng Gia Vượng, khu phố thương mại Phú Thiên Kim, khu phố thương mại Phú Khang Thịnh. Diện tích mỗi lô đất tại khu đô thị các phường Phú Hưng dao động khoảng 80 cho đến 175 m2. Hạ tầng xây dựng đồng bộ, hiện đại và hoàn chỉnh. Tiện ích nội khu dự án được bố trí bài bản, đa dạng, tạo không gian thư giãn, vui chơi giải trí, lành mạnh cho cư dân gồm khu quảng trường ánh sáng, đại lộ danh nhân, công viên Thạch Anh, công viên The Distina, công viên Hoàng Ngọc, công viên The Engen, công viên dưỡng sinh khổng thước, khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim, trung tâm thương mại Lúc Kim Eo. Giá bán tại dự án các Thường Phú Hưng có giá từ 14 triệu trên một mét vuông cho đến khoảng là 18 triệu trên một mét vuông và nhà phố sẽ rơi vào tầm khoảng 2 tỷ 8 cho đến tầm khoảng là 3 tỷ trên một căn nhà đã được uh, hoàn thiện bài bản nha cả nhà. Cảm ơn cô chú, anh chị và quý khách hàng đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ. À. Tàu Thịnh Phát xin hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ. À.